Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương phàn phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bào thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vinh bền xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật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 vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo ai lực Phật vân tầm về nơi Pháp hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con chúng con kinh bạch chư Phật chư Bồ Tát chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con chúng con xin kinh bạch chư hộ pháp chốn già lam chùa ba vàng xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con kinh bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ từ chúng con tăng ni phật tử chùa ba vàng xin thành tâm đối trướng tam bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng để tăng thắng công đức tam bảo tu bồi giới đức tăng trường phúc lành Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi Đại Hùng Bảo điện Chúng con dân nạn tâm hương khai bạch tam bảo chứng minh gia trì Chư hộ Pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa ăn cư kiên hạ của chư tăng giờ này chúng con xin tu tập theo kinh diệu pháp liên hoa buổi thứ mười phẩm thọ ký thứ sáu Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trồng ứng phát nguyên đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ đề của mười phương chư Phật để hộ trì tam bảo truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian đem tất cả công đức hồi hương cầu vô thường Bồ Đề. Và hiện tại chúng con ngồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chánh Pháp Phật đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài can chung ác ma phá hoại Phật pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ Nguyện trên sư phụ đường xứng khỏe trụ thế xa ba được dài lâu để hoàng dương giao pháp Phật phổ đô quần sanh và nguyện cho cha mẹ hiền đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật Nguyện cho gia tiên tiền tô hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật từ tại chùa. Nương nơi công đừng tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cùng nguyện hệ tay chư thiên chư hộ Pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân dự dinh bờ cõi an ổn nhân dân khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc ủng hộ cho phật pháp khiến được hưng thịnh nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài được an lạc trong giáo pháp của phật chúng con ngưỡng nguyên mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát

đần lễ nam mô thập vương công giới những thiên nghe à, tôn pháp Yeah na le nam mô thập ma vương nghe không giới những thiên hiền thánh tăng ma vi diệu à, rực à, sâu à, vô thường nghe trăm nghìn muôn ức kiếm khó gặp mây con nay thầy nghe được thọ tri nguyện hiểu Nghị à, chân à, thực à, của như lai Nam mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bồn Sư Thích Ca bồn sư thích ca mâu ni hơn sáu muôn lời thành bay cuốn dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần ở trong miệng chất để hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xa lời ở trên lưới sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội Thế Tôn cũng dường cung kinh tôn trọng ngợi khen rộng nói vô lượng đại pháp của các đức Phật. Ở nơi thân ruộng sâu đăng thành Phật hiểu là quang minh như lai ưng cùng chân biến trí minh hành tôn thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường vô tiếng nhân sư Phật thế tôn đương là Quang Đức kiếm tên là Đại Tráng Nghiêm Phần Thọ mười hai tiểu kiếp tranh Pháp Chủ Thế hai mươi tiểu kiếp tưởng Pháp Cũng Chủ hai mươi tiểu kiếp cõi nước tốt đẹp không có càng thư giờ sâu ngói sỏi gai không cùng đô tiền lời chẳng dần còi đỏ bằng thắng không có báo thâm hầm hô gò nông đứng bằng lưu lưu ly cây bao thắng hàng vang rộng làm dây đề dân bên đường rải các hoa bao khắp nơi sạch sẽ bồ tát trong đường đó đông vô lượng nghìn ứng ừ. các chúng thanh văn cũng lại vô số không có việc ma giàu là có ma và dân ma nhưng đều hỗ trì vật Pháp bấy giờ đương Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng Bảo càng tỳ kheo rằng ta dùng mắng của phần thấy ông ca diêm này ở nơi đời vị lại quá vô số kiếm sâu sẽ đàng đặng sanh quá vực mà ở đời vị lai cung dường và kính thờ đủ ba trăm muôn ngưng các đức vận thế tôn vì cầu trí huệ Phật mà tính tu phạm hạnh cúng dường đấng tôi thượng nhị túng tôn xong rồi tu tầm tròn tất cả trí huệ bậc vô thường ở nơi tân rốn sau đẳng chứng thành làm Phật cõi đó rất thanh tình chất lưu ly làm đất nhiều thứ cây bằng bao thắng hàng ở bên đường dây vàng chẳng ngăn đường người ngõ thấy vui mừng thường thoáng ra hương thơm trai các tứ hoa đẹp các món báu kỳ diệu dùng để làm trang nghiêm coi đó đứng bằng thăng không có những có hầm các hàng chúng bồ tát đông không thể xưng kể tâm các vị hòa diệu đều đẳng thần tông lớn phụng trì các kinh điển đại thừa của các phần các hàng chúng thanh văn vô lậu tân rốn sâu là con của pháp pháp vương cũng chẳng thể kể nhưng đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đếm biên phần vâng đó sẽ sống lâu tuổi mười hai tiêu kiếm chân pháp trụ ở đời đủ hai mươi tiêu kiếm tương pháp trụ ở đời cũng hai mươi tiêu kiếm đứng quang minh thế tôn việc của ngài như thế lúc, lúc bây giờ ngài đại môn kiến liên ngài tu bồ đề ngài ngài đại ca chiến diên vân vân thầy đều run sợ một lòng chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mắt không hề tám rời liền đồng tiếng nhau nói kể rằng thế tôn rất hùng mạnh và vương trong dòng tinh vì thương xót chúng con mà ban dùng tiền Phật nêu rõ thâm tâm con đường vững tỏ kỳ cho như dùng cam lô rưới từ nóng đằng mang mẹ như từ nương đòi đến bồng gặp cổ tiên vua còn ôm lòng nghĩ sợ ờ, chưa dám từ ăn liền nếu lại đặng vua bảo vậy sau mới dám ăn chúng con cũng như vậy hằng nghĩ lối tiểu thừa chẳng biết làm thế nào đáng huệ vô thượng Phật giàu nghe dòng tiếng Phật nói chúng con thành phần con ôm lòng lo sợ như chưa dám từ rằng nếu đường vận thọ ký mới là khoai ăn vui thế tôi tôn rất hùng mạnh thương muốn ăn thế gian sinh thọ kỳ chúng con như đói cần bào ăn lúc bây giờ thế tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lên báo các thầy tỳ kheo rằng ông tu bồ đề đây đến đời vĩ lai phụng thờ ba trăm muôn ức na do ta đức phần cúng dường cung kính tôn trọng người khen thường tu anh thanh tịnh đỗ đạo bồ tát ở thân rộ sâu đảnh thành vần hiệu danh tượng như lai ưng cùng danh biến tri minh anh tôn điện đề thế gian giải vô thương sĩ điều người trường vô thiên nhân sư vân thế tôn kiếm đó tên hữu bửu nương đó tên là bửu sanh cõi đó bằng thẳng đến rằng lưu ly cây báu trang nghiêm không có những gò hầm cát sỏi gai trông cùng tiến lợi dơ giấy hoa báu trải đất khắp nơi sành sẽ nhân dân cõi đó đều ở đài báu và lầu ga quý đẹp hàng ghề tư thân văn đông vô lượng vô biên tinh kệ cùng thí dụ đều không thể biết các dung bồ tát động vô số nghìn muôn ứng na do ta đương vần thọ mười hai tiểu kiếm chân pháp trụ ở đời hai mươi tiểu kiếm tưởng pháp cũng trụ đời hai mươi tiểu kiếm đừng vần đo tưởng ở trên nữa không vì chúng nói pháp độ thoáng đẳng vô lượng bồ Bồ cùng chúng thánh vấn khi đó đừng thể tôi lại nghĩa trên mà nói kể rằng các chúng tỳ kheo này nay ta bảo các ông đều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói đệ tử lớn của ta là ông tu vô đề rồi sẽ đặng làm Phật hiểu gọi là danh tướng sẽ phải cúng vô số muôn ứng các đức Phật theo anh của vẫn vâng làm lừng lừng đủ đạo lượng đừng rô sâu sẽ đằng ba mươi hai tương tố sinh lịch đẹp đẽ lắm dường như núi bao lớn coi nước của Phật đó trang nghiêm sanh thứ nhưng chúng sinh nào đường thấy không ai chẳng ngứa mến Phật ở trong cõi đó độ tác vô lượng chúng trong pháp hồi của Phật các Bồ Tát đông nhiều thấy đều bậc lời căn chuyển pháp luân bất thôi coi nương đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm các chúng thanh văn lớn chẳng có thể đếm kể đều đáng ba món minh đủ sáu thứ thường thông trụ tam pháp dài toàn coi đừng rừng lớn đứng phật đó nói và miệng ra vô lượng món phạm từng thông biến ngó chẳng thể nghĩ bằng được các ngàn trời nhân dân số đông như hàng xa đều cùng nhau chậm tay lắng vọng nghe lãnh lời phần đứng Phật đó sẽ thọ tuổi mười hai tiểu kiếp tranh pháp chủ lại đời đủ hai mươi tiểu kiếp tưởng pháp chủ ở đời cũng hai mươi tiểu kiếp lung bây giờ đừng tế tôn lại báo các chúng tỷ kéo ta à, này nói với các ông ông đại ca chiến viên này ở đời sẽ tới dùng các đồ cũng ma cũng dường vùng thời thờ tam nghìn đến vương cũng kính tôn trong sáu khi các đức Phật diệt đồ ông đều dừng tham miêu cao một nghìn do tuần ngang rộng ngay bằng năm trăm do tuần tham miêu đó dùng bảy món báu vàng bạc liệu lý xa cư mà não chân châu và mái khôi hiệp lại thành cung dương tham miêu bằng càng thứ hoa chuối ngon hương hoa hương bồ hương phương đốt lòng nhiều trang văn sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường hai mươi muôn ngưng phần cũng như trước cúng dường các đứng phật đỏ rồi đủ đao bồ tát sẽ đang làm phần hiệu diêm vô na để kiếm quang như lai cũng cúng tranh biên chi minh hành túc thiện tệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phú thiên nhân sư phật Thế tôn cõi đó bằng tảng đất, bằng phá lê cây báu trang nghiêm vàng dòng làm dây để răng bên đường. Hoa đêm trái đứng khắp nơi dân xé người đường Tây đều vui mừng không có bốn đường dự địa ngục quy súng sanh và tố la các trời cùng người rừng đông các chúng thánh văn vâng và Bồ Tát vô lượng muốn ứng trang nghiêm đường đỏ đứng Phật đỏ to mười hai tiêu kiếm chánh pháp trụ ở đời hai mươi tiêu kiếm tường phạm cùng trụ hai mươi tiêu kiệm lung đo đừng thế tôn buồn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng các chúng tỳ kheo này đều nên một lòng nghe như lời của ta nói chân thiệt không khác là ông ca chiến diên này sau sẽ dùng các món đồ cũng dường tốt đẹp mà cũng dường các Phật cang đứng Phật diệt rồi dường tam bằng bảy bao cùng dùng hoa và hướng đề cúng dường xa lời thân ruột sâu của ông đăng trí huệ của phần thành bậc đẳng chánh giác cõi nương đứng thanh tịnh đồ toan đẳng vô lượng muôn ngân hàng chúng sanh đều đường mười phương kháng thương đến kinh cung dường ánh sáng của Phật đó không ai có thể hơn đứng vần đó hiểu là diêm phù kim quang vân bồ tát và thánh văn dân tất cả hữu lầu đồng vô lượng vô số trang nghiêm cõi nói đường đó lúc bây giờ đừng thế tôn lại bào rộng đại chúng ta nay nói với các ông ông đại mùng kiến liên đây sẽ dùng các món đồ cúng mà cúng dường tám nghìn các đức phật cung kính tôn trọng sau khi chư phần diễn đồ đều dựng táp miếu cao một nghìn do tuần ngang rộng bằng thắng năm trăm do tuần dùng bảy món báu vàng bạc lạc liêu ly giá ghê ma não trên châu và mai gối hiệp lại thành đem các thế hoa chuối ngọc hương xoa hương bồn hương đốt lòng nhiễu và trang vang để cung dường tam sau lưu ngay lời sẽ cung dường ngay đâm muôn gần các đức phật cũng như trước rồi sẽ đăng thành phật hiệu đa ma la bạt chiên đàn hương như lai ứng cung tranh biên biến chi minh hành túc thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trưởng phú tiên nhân sư Phật thế tôn kiềm đo tên là hy mang nước tên là ý là cõi đo bằng thằng chứng phá lê làm đứng cây báu trang nghiêm đại hóa trưng châu khắp nơi giặt sẽ người đường tay đều vui mừng các ngàn trời người rừng đông bồ tát và thanh vắng số số nhiều vô lượng đứng vân đó thọ hai mươi bốn tiểu kiếm chánh pháp chủ lại đời bốn mươi tiểu kiếm tượng pháp cũng chủ bốn mươi tiểu kiếp khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng Đệ tử của ta đây là Đại Mùng Kiên Liên bỏ thân người này rồi sẽ đặng gặp tám nghìn hai trăm muôn ngưng vì các đứng vần Thế Tôn ông vì cầu phần đạo nên cúng dường cung kính ở nơi các đứng vần thường tu trì phạm hành ở trong vô lượng kiếm phụng trì pháp pháp của Phật càng đứng Phật diệt rồi xây tám bằng bảy báu táp vàng rất cao rộng dùng hoa hương ký nhạc để dùng dâng cúng dường tháp miếu càng đức Phật lần lần đáng đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi ở nơi nương nghi lang mà đằng thánh qua vần vâng, hiểu là đa ma la bàn chiên đang hướng vần đứng vần đó tọa mạng hai mươi bốn tiếng tiêu kiếm thương vì hàng trời người mà diện nói vâng đạo chúng thánh văn vô lượng như số các sông ngàn đủ ba minh sáu thông đều có oai đức lớn bồ tát đông vô số chi bền lòng tinh tấn ở nơi trí huệ vẫn đều không hề thôi chuyển sau khi vận diễn đồ tranh pháp sẽ chủ đời đủ bốn mươi tiểu kiếp tường vọng cùng như thế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 Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô thập phương pháp giới thượng trụ tam bảo tát đại chứng minh phục nguyện Tam bảo chứng minh nói thân ngộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tự Thiên Vương Chuông Thiên Long Bằng Bồ Hồ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiên Thần Đồng Thủy chứng minh gia hồ Đệ tử chúng con nguyện đem công đừng tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục tri túc đối với khổ nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý thường tư duy chân pháp chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hoa trụ thế xa ba dài lâu đời đời các kiếp vi lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức như lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức phật dạy tin sâu nhưng qua phạn tâm bồ đề ứng dụng tu an xong cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tâm tại chùa bền thực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh nê pháp nguyện cho những dân phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căng thuyền giảm gia quyền an khang lòng tình nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trường Nguyện cho các hướng linh chiến sĩ đừng vong đồng bao từ nàng dân quân vô kích tự về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng mười hai loài con chứ vì hướng lính gia tiếng nội ngoại kiếp này và các kiếp trước các hướng lên oán gia trại chùa của tăng ni phật tử tại chùa các hướng lên có những duyên tại địa cuộc này các hướng lên liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa ba vàng tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giang tinh lìa khổ u minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ tình sáu tam bảo sinh về nơi cõi phật an vui Chúng con xin hồi hướng công đứng tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý các nhà khoa học các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa khống chế và dập tắt dịch Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới có đua duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dừng trừ nạn dịch hồi hướng cho tất cả những bệnh nhưng có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh hồi hướng cho tất cả những bệnh nhưng qua vàng sớm được sanh về cảnh giới an nghe lành Nguyện cho tất cả tăng đi Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng các nàng nước cho biên đông và lũ quét lục lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nàng dịch này cho chúng nghe sanh hồi hướng cho chúng nghe hành bình quỷ vương ác độc quỷ vương đang quỷ vương Huyết lệ sau quỳ vương cung các tiêu quỷ tư có liên quan tới ác năng của những loài. Nguyện cho chúng quý này được nương công đức tu tâm pháp lục hòa của chúng con. Mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật Pháp tứ bo việc ác hộ trì việc thiền phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lư thực hành công hành bồ đề truyền tài phật pháp phổ độ chúng sanh có vô thương bồ đề Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc trung kiên trì đứng trọn đầy những tâm hòa lạc già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch mọi người chuông sức giúp nương an dân nghe người vật cùng hương lại nguyện dòng dòng Việt Nam khang thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa mong cho ba nghiệp chọn tiêu chứng tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn khắp nguyện nghe ó phước ban khắp tất cả đức độ quần sanh Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dương nghe sạch nà nam ma mô Phật bồ nghệ sư thịnh ca mô ni Tùng kính công đừng có bao nhiêu Con xin lấy đó hồi hướng về à, Nguyện khẩm pháp giới các chúng sanh à, Thầy đều thể nhập vô sanh nhận Nguyện tiêu ba chương dần phiền não Nguyện được trí tuệ thực sáng ngời Nguyện các tội chương thấy tiêu trừ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 nhập kinh tạng